Vâng, xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh youtube của công ty điện tử T Casino thì thưa anh em như anh em đã biết đấy T Casino là một công ty chuyên cung cấp những các dòng sản phẩm cờ bạc bịp mới nhất trên thị trường Ờ, giá cả của bên casino thì cũng là ưu đãi nhất trên thị trường anh em ạ thì uh, hôm nay đấy, trên video này thay mặt T Casino tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm chơi các bộ môn bài lá bịp như là liêng ba cây bài cào uh, rồi các bộ môn như sâm lốc phỏ rất là hiệu quả đó chính là dòng máy đánh bài thì uh, như máy đánh bài trên thị trường hiện nay uh, đang rất là nhiều loại đúng không ạ từ những mức uh, giá rẻ tầm trung hoặc là những dòng cao cấp thì à, đều có thì hôm nay xin giới thiệu với anh em một con máy đánh bài rất là cao cấp ờ, nhất của năm 2020 đó chính là dòng CVK 500 thì uh, CVK 500 này nó không giống những cái dòng CVK 500 cũ đâu anh em ạ CVK 500 của năm 2020 này đã được nâng cấp rất nhiều từ à, tốc độ đánh góc quét rộng đến những nói chung là tất cả uh, những trò chơi cơ bản trước thì CPK 500 đánh được rất ít trò nhưng giờ trò nào nó có thể đánh được nhất là các bộ môn như anh em nào mà đam mê chơi sâm chẳng hạn thì nó có thể đánh được sâm 5 người Đấy. trước thì nó, những cái dòng máy đánh bài cũ kể cả những dòng cao cấp đều chỉ có thể đánh được sâm 4 người thôi nhưng mà hiện nay con CPK 500 này nó đã đánh được cả ờ, sâm uh, 5 người Đấy. thì uh, và với những anh em nào mà chưa biết về mẫu mã máy đánh bài này thì mình sẽ giới thiệu cho anh em nhé. Thì uh, mẫu mã máy đánh bài này không khác gì những con điện thoại bình thường cả. Đấy, có rất là nhiều mẫu, mẫu à, Samsung này, mẫu iPhone này, mẫu uh, Oppo thì uh, anh em lựa chọn mẫu nào cũng được. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái loại uh, CVK 500. Đấy, mẫu mã Oppo nha anh em, rất là đơn giản và dễ sử dụng. Đấy, với con này Đấy, mình sẽ mở hộp cho anh em xem Đấy, CVK 500 đây là những con máy còn nguyên trong hộp anh em nhé đợt này đang mùa dịch anh em biết rồi đấy, đấy hàng về rất là khó khăn nên cũng chỉ còn ít máy thôi anh em nào hãy nhanh tay liên hệ với số điện thoại hotline trên màn hình 0844 17 hoặc là 0834 6633 để à, nhanh tay đặt hàng cho mình để còn có máy mà sử dụng nhanh nha thì không thì ờ, máy nữa mà không có đâu Đấy, anh em có thể mua trước đi máy còn nguyên ờ, tem bảo hành cho anh em Đấy, bảo hành những con máy này thì anh em được 6 tháng nhé 6 tháng bảo hành 6 tháng cho đến một năm tùy ờ, con máy anh em mua Đấy. có bất kể lỗi gì đến từ nhà sản xuất chúng tôi đều bảo hành cho anh em đây à, cho anh em xem qua cái mẫu trước Đấy, anh em nhìn này thiết kế bên ngoài của nó không khác gì một con uh, điện thoại bình thường cả Đấy, anh em nhìn xem với những con này anh em khởi động lên có thể lắp sim và nghe gọi bình thường lắp sim nghe gọi hoàn toàn bình thường nha anh em Đấy. Nhìn, rất đẹp đúng không ạ rất đẹp và bóng bẩy thì để chơi được những con máy đánh bài này anh em cần phải nhớ cho tôi là phải có những bộ bài riêng biệt của nó những cái bộ bài này gọi là bài mã vạch Đấy. mẫu mã bài mã vạch thì nó không khác gì bài chợ đây là một mẫu bài uh, ca xanh nha anh em ngoài cái ca xanh này ra thì uh, bên chúng tôi còn có các mẫu như là rồng vàng rồng đỏ kim cương quả táo tẩu thuốc nói chung là thị trường có cái mẫu bài chợ như thế nào thì uh, chúng tôi đều có cái mẫu bài mã vạch y như vậy Đấy. cho anh em kiểm tra cái mẫu bài mã vạch này Đấy. nhìn này Đấy, không khác gì một bộ bài bình thường luôn mắt thường không thể nào được nhưng thực ra là những cái cạnh này nó được in chất mã vạch à, thì chất mã vạch này chỉ có camera hồng ngoại của máy mới có thể quét được thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm là mình không bị uh, phát hiện ra đâu Đấy. còn con này thì lắp sim nghe gọi bình thường để vào chơi đánh bài thì nó có một cái mã riêng cái mã này chắc chắn chỉ có anh em biết thôi Đấy, như mình cài mật khẩu đấy anh em ạ Đấy, để đăng nhập được vào cái trò chơi thì nó chỉ có một mã ok đấy anh em ấn đăng nhập này vào bài tú lơ khơ này Đó. chơi ờ, ba cây Việt Nam này ba cây Việt Nam thì ở đây nó có liêng và ờ, ba uh, cây thì mình sẽ thử bộ môn liêng cho anh em nhé đấy. chế độ chơi anh em chú ý cho tôi 68 này đây là chế độ báo lá bỏ bài thì nó sẽ báo là anh em bỏ đi bao nhiêu lá sẽ là nhà lớn nhất số người chơi thì đây Đấy, anh em nhìn này rất nhiều 10 người chơi Đấy. 26 người chơi là mắc nhất đúng không ạ Đấy. anh em thấy chưa 5 người chơi nhé mình để 5 người chơi nhé Đấy. bao nhiêu người thì nó báo đều chuẩn rồi anh em chú ý nhé, khi đi chơi bịp thì mình chế độ loa này này mình sẽ để là chế độ tai nghe Đấy. khi anh em để ở chế độ tai nghe thì anh em kết hợp với con tai nghe siêu nhỏ đây đây là mẫu tai nghe siêu nhỏ hạt đỗ Đấy, anh em nhìn xem chỉ nhỏ bằng hạt đỗ thôi nhỏ hơn đầu ngón tay của tôi rất là nhiều anh em sẽ nhét vào trong tay máy báo như thế nào thì anh em làm y như vậy là được Đấy. tai nghe này máy báo sau thì anh em làm y như vậy là xong Đấy. ok còn các phần khác gần như là mặc định hết rồi đây mình sẽ vẫn bắt đầu và test thử trò chơi cho anh em xem đây là chế độ test thử nên nhiều khi anh em thông cảm nó chỉ được uh, đây anh em nhìn này camera hồng ngoại rất là nhiều mắt camera hồng ngoại đúng không ạ nhiều mắt nó sẽ quét rất là tốt đấy anh em nhìn thấy không ạ à, cái mắt camera hồng ngoại này thì chỉ có nhìn qua video anh em mới thấy thôi chứ còn mắt thường ở bên ngoài thì không hề nhìn thấy đâu à, anh em nhìn camera của máy soi này đấy khoảng cách này máy báo này Đấy. từ 20 phân đổ đi cho đến tận uh, ờ, 50 phân Đấy đấy khoảng cách này là tầm khoảng hai gam của tôi là khoảng 50 phân rồi đấy máy báo một nghĩa là anh em đảo đi một lá này đấy, xong chia từ vị trí của anh em nhé anh em nhìn này di này năm nhà chơi phải không ạ đấy. đó liêng di GQ điểm các nhà nhà này 8 điểm này Đấy, anh em nhìn điểm các nhà đi bài nhà mình đây này chỉ cần cắt theo máy báo thôi là điểm của anh em luôn là nhà to nhất rồi đấy tôi sẽ test thử cho anh em một vài ván để anh em cảm nhận thấy sự hiệu quả của nó thì à, anh em muốn thử hàng trực tiếp thì có thể lên cơ sở bên uh, à, tuần tuân à, bên T Casino thì uh, hiện nay T Casino đang có hai cơ sở một là bến xe Mỹ Đình hai là bến xe miền Đông anh em lên bất kỳ cơ sở nào điện số điện thoại trên hotline là tôi sẽ đón anh em Đấy, đưa anh em vào tận cơ sở cho anh em test thử nhé còn anh em ở nhà xa thì ờ, vui lòng ờ, ờ, không thử hàng nhé có vấn đề gì chúng tôi sẽ bảo hành cho anh em hướng dẫn anh em qua Zalo mọi chi tiết thắc mắc thì anh em có thể comment trực tiếp xuống phía bên dưới nhé nhân viên bên tôi sẽ tư vấn giải đáp cho anh em Đấy. anh em cầm bài trên tay nó cũng báo báo rất nhanh ba này một này hai này ba lá ok chia từ nhà mình Đấy, bài 9 điểm anh em anh em thấy không ạ 9 điểm ở đây là to nhất rồi 54G Đấy. 54G này to nhất ở đây luôn không không nhà nào có thể vượt qua mình được đúng không ạ Đấy. rất là chuẩn xác luôn này. bỏ cái bài này đi tiếp tục chơi cái bài nào còn thừa này cầm bài trên tay nó vẫn báo bình thường đấy anh em thấy chưa máy báo 4 đảo đi 4 lá này 1 2 3 4 đúng 4 lá chia này hâm nhà chơi đúng không ạ đấy, bài nhà mình lại liêng 789 rồi này anh em ơi đấy, thấy chưa anh em ngoại 09 thì lại được liêng đấy, 789 đấy, không còn quan tâm với nhà khác nhà này liêng 678 này Đấy, nhưng mà vẫn thua 789 đúng không ạ báo rất chuẩn đúng không 678 thua 789 đấy thì đấy đơn giản chơi như thế thôi đấy, anh em chỉ việc mang máy vào và kết hợp vào cuộc chơi là xong đấy, biết dùng và mang vào chơi thế là sẽ coi như xong rồi thì à, đó em à, cảm nhận như thế nào về con máy này thì có thể comment trực tiếp xuống phía bên dưới cho tôi nhé Đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi video và nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ T Casino nhé Xin chào anh em